cùng em đâu có bây giờ lòng đau xót thêm thì thôi đừng nhắc khơi chi chuyện xưa hãy thôi đường thì cũng như chẳng chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau bước chân đi là dứt duyên nợ rồi nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên bước chân đi là dứt duyên nợ rồi nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên lắm tròn đôi ta sầu chết cả hồn thơ vì lòng tôi giá lành như tờ cho con tàu xoay vời chiều ươm là mướn áo em anh hay tại ngày hôm kia em gần khóc anh buồn về quên lau mắt thu mưa phải chàng cứ mong lần đầu anh đã yêu lần sau chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm dài nhân chắc tại mưa nơi vùng xã tít đó sợ mưa lạc đường là mướn áo em anh hay tại ngày hôm kia em gần khóc anh vụng về quên lau mắt chơi em bá cô đòi quà anh xin lỗi lỡ quên rồi xin khất nhé bé ơi trăng non quyết đến dằm trăng cũng tròn em càng lớn trông càng xinh đẹp hơn không núng niu gọi quà như trước nữa mà ưng hồng nghe nhắc chuyện ngày xưa chồng lời yêu anh chưa kịp ngõ biết trách ai đây dù tình lên men cay duyên sẽ lỡ em đã về tay người bên chồng mới quên dần bóng hình ai vui bên mộng thuyền tình em nên chuyến trốn sang đầu tôi lỡ con đò duyên chốn giang đầu tôi lỡ con đò duyên sao